Thư trả lời cư sĩ Vương Thành Trung Nhận được thư đầy đủ quan là một ông tăng hiền kiếm Chỉ biết cơm cháo Thiếu những hiểu biết thông thường Tuổi gần 70 Chẳng có thành tựu gì Các hạ tướng lầm là thiền chi thức Tức là đã lầm lẫn lớn Lại còn muốn quy y Tức là muốn học lấy bản đảnh của ngu phu ngu phụ đã học bản lãnh của ngu phu ngu phụ Thì bản lãnh của bậc thổng gia Quyết chẳng còn trọng mong chi nữa Nếu chẳng coi đó là sai lầm Tôi chẳng ngại lấy sai lầm làm chuẩn Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Trung Nghĩa là trí huệ do có lòng thành ở bên trong Ác trí huệ sẽ thấu đạt ra ngoài Khiến cho hết thảy người hữu duyên đều nương theo ý chỉ Lòng thành bên trong thấu đạt ra ngoài Tu trì tịnh nghiệp tự lợi lời tha Để hưng khởi Phật Pháp trong cõi đời ngày nay Chẳng lo không biết ly tánh cao sâu hiền diệu Chỉ lo không biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình Để thực hành những điều đáng nên hành nếu như hết thảy mọi người đều có thể thực hành những điều đáng nên hành Thì thiên hạ thái bình dẫn dân an lạc Phật nhật thiểm sáng Pháp luân thường xoay Do vậy quan thường nói với hết thảy mọi người ắt phải giữ vẹn luân thường Nghiêm túc tròn hết bổn phận của chính mình Dứt lòng tà giữ lòng thành đánh đổ những ham muốn săn bày của chính mình để khôi phục lễ nghĩa đừng làm các điều ác vâng làm các điều lành kiên giết ăn chay tính nguyện niệm phật quyết chí cầu sanh tây phương cực lạc thế giới dùng những điều này để tự hành dùng những điều này để dạy người khác trong là cha mẹ anh em vợ con ngoài là thân thích xóm giềng bè bàn để họ cùng tu tịnh nghiệp ngõ hầu đáng gọi là đệ tử thật sự của đức phật làm được như thế thì sống là bậc thánh hiền mất linh cõi cực lạc lợi ích xuất thế gian lần thế gian đều rõ đây mà được đấy là những điều ngu phu ngu phụ có thể làm được chọn chẳng có chỗ nào cao sâu hiền diệu chẳng thể mong mỏi được Tiếc cho người đời phần nhiều Cầu lợi ích từ những điều khác Chẳng cầu từ những điều này Vì thế khó được lợi ích chân thật Ông nói Phải trông coi công việc trong cư sĩ lâm Chẳng thể chuyên tu Rất sợ khó đắc nhất tâm Chưa thể vạn sanh được Hoặc khó được như nguyền Cần biết rằng Bồ Tát hành đầu lấy lợi người làm đầu Pháp môn tịnh độ lấy tính nguyện để dẫn đường Có lòng tịnh chân thật nguyện thiết tha Dẫu chưa đắc nhất tâm cũng có thể vạn sanh Không có lòng tịnh chân thật nguyện thiết tha Dù đã đắc nhất tâm vẫn có thể vạn sanh Người trong nhà thiền niệm Phật Phần nhiều chẳng nói đến tính nguyện thì vẫn là tự lực khó được nhờ vào phật lực do bọn họ đã không cảm thì phật cũng khó thể rủ lòng ứng đây là chuyện khẩn yếu cùng cực vì thế phải nói trắng ra chỉ cần chịu nghe theo những chuyện quan đà nói trên đây Tận lực thực hiện sẽ tương ứng với chánh nhân của tịnh nghiệp Như quán kinh đã dạy Và tương ứng với bổn nguyện của Phật vì thế chẳng cần phải ngờ vật Do dự mình khó được vàng xanh Thế đạo những tâm hiện thời Bại hoại đến cùng cực Phàm những ai dự vào cư sĩ lâm niệm Phật ắt phải bảo họ đề xưởng nhân quả báo ứng Và giáo dục trong gia đình Cần nhất là chú chồng nhân quả báo ứng Lại phải chú chồng dạy dỗ con gái Làm như thế thì còn có hy vọng sau này người hiền sẽ dấy lên đông đảo, kẻ bại hoại diệt tuyệt. Nếu không, sở học đều là mưu mô dối trá. Mưu mô dối trá càng tinh xảo, càng khéo léo, thì thiện tai nhân họa càng khốc liệt. Đạo gốc tránh nguồn trong nằm ở chỗ bình thường này, chứ không có gì lạ lùng cả. Ngày 11 tháng 9 Lá thư số 374 Thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập Thư thứ nhất Một Pháp niệm Phật Chỉ những ai chết được cái chi kiến cuồng vòng Mới có thể được lợi ích Dẫu cho cái chí ngang bằng thánh nhân Cũng mặc kệ Cứ lấy một câu Phật hiệu này Làm bốn mạng nguyên thần Thề cầu vạn sanh Dẫu đem cái chết bức bách Ép thay đổi đường lối Cũng chẳng thể thay đổi chỉ hướng Như thế mới được gọi là người thông minh Mới có thể đạt được lợi ích thật sự Nếu không Do lắm chi nhiều kiến Tâm chẳng thể đoàn nghi Đâm ra chẳng bằng kẻ Chất phát niệm Phật Chẳng có chút hiểu biết nào Là giấy được lợi ích hơn Cải tiến quy y rất dễ đạt được Nhưng thực chất quy y cực khó tu Phải giữ năm giới Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Không nói dối Không uống rượu Lại còn phải bỏ Tham, sân, si Huyến hiền trong tâm Tu, giới, đình, huệ Sẵn có nơi tánh Đừng làm các điều ác Vâng làm các điều lành tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Trên là khuyên mẹ hiền Giữa khuyên anh em Dưới khuyên vợ con Tôi tớ cùng tu đạo này Như thế chính là đạo Tự lợi lời tha Tự lập lập người Thường được thực hiện trong luân thường hàng ngày Công đức lợi ích ấy Hả tính kể được ư Trong thế giới cực lạc chẳng những quang minh của Đức Phật vô lượng mà ngay cả cây cối, lưới báu, ao, đài, mọi thứ đều có quang minh. Nói ngày hay đêm là nêu đại lược về cách phân chia thời gian, hả nên hiểu giống như ban đêm trong cõi này, khi ánh mặt trời đã tắt, tối om không thấy được gì nữa ư? Chẳng thấy kinh quán vô lượng thọ bảo khi chim đầu hóa khép thì coi là điểm đó ư Nhưng thế giới ấy và thế giới này khác nhau vời vời Một trời một vật Tất cả những điều chỉ bày trong quán kinh hay kinh vô lượng thọ Đều là mượn chuyện cõi này Để hình dung sự trang nghiêm màu nhiệm trong cõi kia mà thôi Chứ thực ra y báo trong cõi cực lạc Màu nhiệm chẳng thể diễn tả được Hả nên siêng ngốc chấp chặt những cảnh thuộc về mặt sự trong cõi này Là những lời bàn luận đích xác ư Người sanh về cõi kia thường nghĩ tới tam bảo Dẫu họ đã là tăng Vẫn có những vị tăng thuộc phẩm vị cao Như thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác Há vì không có tục mà chẳng lập được cái tên gọi là tăng ư Tăng nghĩa là hòa hợp Tâm hòa hợp với lý Tâm hợp với đầu Cả hai không sai biệt Nên gọi là tăng Tăng lại còn có nghĩa là thanh tịnh Tham, sân, si, vân vân Tạp niệm vọng tưởng Tròn chẳng hề còn Công đức lợi ích Giới, đình, huệ, vân vân Trọn vẹn đầy đủ Thì gọi là chân thanh tịnh tăng Mỗi một địa được nói trong phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm Đều trắng lìa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Huống là người mới sinh về cõi ấy ư Chuyện cây bằng lưỡi Tức là thiệt canh Tức dị học Chú thích của người dịch Thì người khéo dùng tâm Có thể kế thừa bậc thánh đời trước Mở mang cho kẻ học trong đời sau chẳng giữ quyền vị mà thực hiện sự cai trị, chẳng phụ công lao rành rành mà đất nước yên bình, hả nên đem lòng chán ghét. Hãy nên nói miệt mài thực hiện đến chết mới thôi, thì mới khỏi thẹn với hai chữ thì canh tức là cây bằng lưỡi. Đa số những kẻ cày bằng lưỡi hiện thời đều dụ dỗ bọn thiếu niên thiểu thối cuồng vòng Đối với Đại Kinh Đại Pháp Cách vật trí chi Thành ý chánh tâm Tu thân, tề gia Trị quốc, bình thiên hạ đều bỏ mặt chẳng bàn tới Vì vậy Thế đạo nhân tâm Ngày một đi xuống Chẳng thể vãn hồi được Nếu giữ vững tấm lòng Yên đời giác ngộ dân Để làm giáo viên Giáo hóa đồng nghiệp và học sinh Công đức ấy hả biết được bến bờ ư Đối với quẻ Sơn Thủy Mông Trong kinh dịch Phần tượng từ giảng Nuôi dưỡng điều chảnh nơi trẻ thơ Ấy chính là công lao của bậc thánh vậy Trường học ấy nên đặt là chánh mông Trẻ thơ đã được dưỡng dục thành chánh đáng Sẽ liền có thể dự thẳng vào bậc thánh hiền Nhưng dạy học mới chỉ là một nửa nếu ông có thể từ đầu đến cuối luôn nghĩ cách đề cao sự giáo hóa tư cách qua việc dạy học thì đức của chính mình được tăng tiến mà chẳng hay biết ấy chính là đầu tự lời lời tha tự lập lập người hả phải chỉ làm cho những đứa học trò thơ ngây ấy được giáo hóa chánh đáng mà thôi dạy dỗ học trò chính là chuyện thực hành giáo hóa bậc nhất trong thế gian nếu xem những kẻ đính học như con ta em ta sẽ có lợi ích lớn lao nhưng quả báo ứng chính là phương tiện lớn lao Để thánh nhân thế gian lận xuất thế gian Bình trị thiên hạ đồ thoát chúng sanh Chứ nào phải chỉ có kẻ hạ ngu Mới nhờ vào đấy để trừ khử những tâm sai trái Đại Thánh Đại Hiền không một ai Chẳng nhờ vào đấy mà thành Thánh Thành Hiền Chỉ vì nho sĩ trong cõi đời Chẳng biết cái gốc của đạo Muốn chia lối khác đường với Phật giáo Nên đã ngầm gieo mầm rối loạn thiên hạ nơi việc Phù trợ, tạo lập danh giáo Mà chẳng tự biết vẫn cứ nhân nhân lớn hồng Đề xướng truyền bài bác Nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi như thế ấy Há chẳng khiến cho người có độ chánh chi chánh kiến Sanh lòng thương xót sâu xa ư Ông có thể dẹp sạch rào dầu Đủ chứng tỏ đã có thiện căn từ đời trước Nhưng phải dè dặt cẩn thận nơi Thấy, nghe, nói, làm Ngõ hầu không thiếu sót sự phản tỉnh trong tâm thì ai nấy sẽ đều nghe theo nếu hàng ngày nổi nhân quả báo ứng giảng giải cảm ứng thiên âm chắc văn giác thế kinh cho học trò nhưng hành vi của chính mình luôn trái nghịch với ba thứ sách ấy ác sẽ trở thành kiếp hát lên sân khấu diễn tuồng chỉ dân hiến cho người ngồi dưới sân khấu được sướng tay khoai mắt một chốc mà thôi Kép hát chỉ đáng giá kép hát Tròn chấn được lợi ích trong khi còn sống lẫn sau khi mất đi Xin ông hãy thấu hiểu sâu xa lời lẽ này của tôi Thì tâm pháp của Nho, Phật và lợi ích chân thật rốt ráo Há để người xưa riêng hưởng Còn ông chẳng có phần ư Tâm tịnh sẽ sinh về tịnh đồ Do vậy người niệm Phật cần phải đừng làm các điều ác, vẫn vâng làm các điều lành. Nếu người thế gian thật sự có lòng tín nguyện, sẽ đều có thể vạn sanh, huống chi thánh nhân. Chẳng tu thân mà niệm Phật thì cũng có lợi ích, nhưng quyết định vạn sanh thì trong trăm ngàn vạn người khó được một kẻ. Hùng Tuấn, Duy Cung được vạn sanh là chuyện may mắn Hai câu văn ông đã soạn thì đúng nhưng còn chưa thiết thực Hãy nên viết chỉ dứt phiền tình vượt biển khổ Tính nguyện lập vẫn nhập điên trì sẽ xác đáng thiết thực Vì pháp tác dụng công đều được chỉ ra Phiền là phiền não tức là nói chung Còn tình chuyên chỉ dâm dục Thầy thuốc chịu giữ tấm lòng giúp đời, lợi người thì lợi ích lớn lao. Nhưng thầy thuốc chỉ trị được bệnh, chẳng thể trị được nghiệp và mạng. Nếu dùng thêm nhân quả báo ứng và niệm Phật tiêu nghiệp để khai thị cho người khác, ắt người ta dễ nghe theo. Ấy chính là làm thầy thuốc mà hoàng pháp vậy. Sự trong thiên hạ không nhất định những lý nhất định Lý là cốt lõi của sự Sự là biểu hiện của lý Quân tử sự thế lập thân giữ kinh đạt quyền ấy chính là đạt Nếu không ác sẽ đính nội trái lý chạy theo người khác mất mát lớn lắm Vì thế quân tử nói có những kẻ ta có thể cùng học tập với họ được nhưng họ chưa phù hợp với đạo. Có những kẻ đã phù hợp với đạo, nhưng chưa thể duy trì được cái đạo ấy. Có những kẻ đã duy trì được cái đạo ấy, nhưng chưa thấu hiểu quyền biến. Quyền có nghĩa là dựa theo thời mà lập ra những điều thích nghi, tức là giữ lý thường nhưng lại biết biến đổi phương cách xạo cho thông suốt khiến cho nó được thích hợp nếu trái với kinh thì toàn thể đã mất làm sao hợp với đạo cho được cho nên cái quyền ấy chính là quyền phi lý vậy phật pháp quán thông thế gian đối với tu tề trị bình không cách ngăn trở ngại mảy may nào tiếc cho người đời chẳng suy xét thường chấp vào một bên để lùm khiến cho kẻ vui chi nhận đó sanh tội lỗi lời ông nói do vẫn chưa hiểu tường tận nguyên do nên coi bố thí là tột bậc đấy chính là dùng thân để diệt pháp sự lý này đã được giảng đại lược trong văn sao chẳng thể luận nhất loạt như nhau được trong phần nói về đối trị phiền não của văn sao có kể ra hai loại người tu hành Tức là phàm phu trụ trì pháp đạo Và bậc Bồ Tát chỉ liễu từ tâm Mỗi loại đều có những điều phải tuân giữ, đề cao Chẳng thể luận bàn lẫn lộn được Như Khương Tự Nha vác kích theo châu vũ vương Phật trù Bá Di, Thúc Tề Nắm cương ngựa can gián châu vũ vương đừng Phật trù Hai vị mỗi người đi theo đường riêng Dẫu thánh nhân cũng chẳng thể bảo người này là đúng Kẻ kia là sai được Xin hãy đọc sách kỹ càng Đọc đầy đủ rồi mới suy nghĩ Sẽ tự có sự đắc Nhưng phải rất chú trọng niệm Phật Lá thư số 375 Thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập Thư thứ hai Nhận được thư Biết ông lại có đứa con hiền nói giỏi Khôn ngăn vui mừng an ủi Ông đọc An Sĩ Toàn Thư Sao chẳng thấy câu chuyện Người mới tiệm bán đồ phương Nam ở Dương Châu Thiếu lương tâm Có được hai đứa cháu nội Người con ông ta Thề sửa đổi hành vi của cha Hai đứa cháu bèn chết cả Sao chẳng thấy đoàn văn nói về bốn cái nhân Chúng sanh đầu thai làm con cháu trọng văn sao vậy? Sao chẳng thấy lý quả báo thông ba đời? Nếu người niệm Phật có con bị chết Lỗi cho niệm Phật Thì con của kẻ không niệm Phật Chọn chẳng chết ư Nên biết rằng Gặp tai nạn mà sợ Càng ra sức tu hành Ấy chính là đài nhân duyên Siêu phàm nhập thánh Nếu hễ gặp cảnh chẳng thuận tâm liền sanh oán hờn ấy chính là đà nhân duyên vĩnh viễn đọa tam đồ ác đào ông đọc sách hiệu lý mà đối với chuyện này vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận tức là chấp vào đức chứ không thấu hiểu rộng rãi tin tưởng đạo nhưng chẳng chuyên dốc chắc thật kiến thức vẫn chẳng khác gì kẻ chưa nghe phật pháp mây sao sanh được con là do Phật trời ban cho Nếu vĩnh viễn chẳng có con Ông sẽ do chuyện này mà chẳng sanh lòng tính ư Trong cõi đời Quân tử lấy thân hướng dẫn mọi người Nếu chẳng rõ xử lý Sẽ bị những tình kiến ngu xuẩn xoay chuyển Còn đáng gọi là người nghe đạo nữa ư Lá thư số 376 Thư trả lời cư sĩ Chắc Chí Lập Thứ thứ ba Nhận được thư biết cháu ít chết yểu cũng ngăn than dài Xét những lời ông viết trong phần đầu Tự hồ là chi kiến chưa thông đạo lý Những lời thuộc phần sau Khá hợp với đạo Chẳng oán, chẳng hờn Tự tỉnh, tự sửa đổi Họa phước không nhất định Tổn hại hay lợi ích do nơi người Người khéo được lợi ích không gì chẳng có ích Kẻ cam chịu tổn hại không gì chẳng bị tổn hại Quá khứ chư Phật đều lấy cảnh khổ làm thầy Cho nên đoạn sạch phiền não thành vô thượng đạo Nếu ông được như vô tình ý Viên liễu phàm sửa lỗi tu trì Hả à, không chỉ được Phật trời lại ban cho đứa con hiền mà còn sẽ đích thân dự thẳng vào hàng thánh nhân Dạy học mà nói về xử lý nhân quả báo ứng Thì đâu có trở ngại gì Nếu nói về niệm Phật tu trì Thì phải chọn kẻ có trí thức Biết tốt xấu Mới chẳng đến nỗi khiến cho mọi người nhau nhau bàn ra tán vào Nhưng trước hết cần phải tự thư rõ với mọi người Bản thân tôi tu trì chưa đến nơi đến chốn Vì thế vẫn thường mong gặp được những sự nhắc nhở không vừa ý Để làm đài nhân duyên Hồng lập thân hành đạo Nếu chuyện gì cũng vừa lòng Chắc sẽ đến nỗi kiêu màng Phóng dật chẳng chịu tu trì nữa Những kẻ thành gia lập nghiệp trong cõi đời Phần nhiều đều do nghèo khổ Những kẻ khuynh gia bại sản đều là hạng giàu vui Đấy chính là những tấm gương tày liếp vầy Con người sống trong thế gian Hãy nên chọn hết bổn phần Hòa, phước, khổ, vui Tuy chủ yếu do tốt nghiệp quyết định Nhưng hệ nỗ lực tu trì Thì nghiệp sẽ bị chuyển theo Kẻ do nghiệp trong đời trước Sẽ bị ác báo Hoặc chẳng chịu ác báo mà nếu công tu trì sâu đầm Sẽ đâm ra được hưởng thiện báo Nếu buông lung phóng túng làm các điều ác Thì thiện báo trong đời trước chưa hưởng Ác báo đời này đã xảy đến rồi Tâm tạo được nghiệp Tâm chuyển được nghiệp Chỉ do có người tự quyết định Thiên địa quý thần chỉ nắm quyền thưởng phạt Chẳng thể nắm quyền chuyển dời quyền chuyển dời nằm tròn nơi ta đã biết là do ta thì chỉ biết mong thành thánh thành hiền học phật học tổ thánh hiền phật tổ há cử tuyệt ngươi cư xử trong cõi đời nên hồn hầu lập thuận nên nghiêm túc ngõ hầu chẳng đến nổi bị tà giáo đố kỳ hay mê hoặc sai chí hào ly khác biệt vời vợi một trời một vật kẻ chưa mờ mắt dám múa mỏ như bậc đại sĩ lối lạc ư một pháp niệm phật không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm chứ nào phải chỉ cầu mưa cầu lành bệnh mới có linh nghiệm mỗi người đều có bổn phần phải chọn hết hãy nên hành xử theo đúng địa vị đấy chính là bổn phần của bậc quân tử nếu hành xử vượt phần Mà chẳng phải là bậc đại trường phu lỗi lạc Chắc chắn chẳng thể đạt được lợi ích chân thật Vì sao vậy? Do kẻ ấy chẳng thể chọn hết bổn phần nơi chỗ dễ dàng Làm sao chọn hết bổn phần ở chỗ khó khăn cho được Chuyện xuất gia bảo là dễ Thì dễ từ chở bàn tay Chỉ cần mặc một chiếc áo cổ lớn là đã thành hòa thượng rồi nhưng loại hòa thượng sống phí quan âm Bại hoại Phật môn ấy Quá nữa sẽ phải sống trong tam đồ vào thuở tương lai Muốn được làm người Sợ trong vạn kẻ Cũng có được một hay. Nếu muốn làm một vị hòa thượng Đội trời đạp đất Thượng hoàng hạ hóa Sẽ khó hơn lên trời đang trong lúc gia đình còn đầy đủ cha mẹ, vợ con Ông còn chưa thể suy nghĩ Hành xử đúng với mức độ của một kẻ làm con Làm chồng, làm cha người ta Làm sao có thể xuất gia Liền đắc quả để phô độ oán thân cho được Chỉ vì ông cứ tưởng Hệ xuất gia chăm sự sẽ chẳng bận lòng Chẳng biết xuất gia còn nhiều việc hơn tại gia Ông muốn thanh nhàn tự tài Tiểu giao khoái lạc Chắc chắn sẽ chẳng thể là một ông tăng tốt được Bởi lẽ ruồng bỏ cha mẹ Vợ con sẽ trở thành đại tội quan là ông tăng xuất gia Biết sâu xa điều lời lẽ tề Nên nói tường tầng với ông Nếu gặp phải loại hòa thượng tồi tệ Thích thâu nhận đồ đề Chắc sẽ lừa ông Theo làm đồ đề cho hắn Tức là ông đã bị đánh gục rồi Ông hãy nên chiếu theo bổn phận Mà tu pháp môn tình đồ Khiến cho cha mẹ, vợ con ông Đều cùng làm quyến thuộc nơi cội sen Lợi ích lớn lao lắm Một câu Phật hiệu bao quát giáo pháp của cả Đại Tàng Chọn chẳng còn sót gì Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viên tu khác nhau Ví như thuận nước căng bùm Càng lại dễ đến đích Cũng như ăn cơm Chỉ ăn cơm suông Tức là ăn cơm trắng Không có thức ăn Cũng có thể đợi đói Mà có ăn kèm thêm các món thức ăn Cũng chẳng phải là không được Nếu chuyên niệm Phật Chẳng trì chú thì được Chứ chuyên niệm Phật Rồi đã phá trì chú Lại không được Huống hồ vạn sanh chú vốn là trợ hành cho pháp môn tịnh độ ư trong kinh kim cang thường nói nếu có thiền nam tính nữ thọ trì kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân ấy chính là nói thiền nam tính nữ trì kinh hoặc một quyển hoặc nửa quyển cho đến tối thiểu là bốn câu ba câu hai câu một câu đều được bởi trước hết nói thọ trì kinh này rồi sau đó nói cho đến rồi nói vân vân Nếu chị nói một mình chữ kề Thì mới nên hiểu là kinh dạy Thòi chỉ bốn câu kề nào đó trong kinh này Chứ chẳng nên trước hết nói thòi trì kinh này Sau đó lại nói cho đến rồi vân vân Cho đến chính là từ ngữ diễn tả ý lược bớt Vân vân là từ ngữ để diễn tả ý chỉ liệt kê tượng trưng Người đời chẳng hiểu toàn bộ ý nghĩa rốt ráo được dạy trong kinh Chính là một kệ Chứ không phải là chữ kệ được nói trong câu kinh kim cang này Chuyên chỉ loại kệ tùng giống như thơ trong kinh Trong văn sau Qua bài tựa sách Kim Cang Kinh Tiến Thuyết Và bài tựa sách Kim Cang Kinh Tứ Hổ Tôi đều đã nói qua ý này Sao ông lại tròn chẳng biết mà còn hỏi tôi vậy? Người đời chẳng khéo hiểu kinh văn Nên chấp chích cứng Bốn câu kệ là kệ tùng Nếu vậy thì tròn bản kinh không có công đức Chỉ kệ tùng mới có công đức thôi sao Kẻ mở banh mắt mà nói mớ Chẳng biết là bao nhiêu Cũng đáng buồn lắm Bốn câu kệ Sắc kiến, thanh cầu Nhằm khiến cho có người ngộ được lý Pháp thân thật tướng Chứ nào phải dạy có người vứt bỏ chuyện tu trì Các thứ pháp môn ư Phần trước kinh chẳng nói như thế này hay sao Bồ Tát chẳng trụ vào sắc mà bố thí Chẳng trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà bố thí Trong câu này Kinh chị nói đến bố thí Là chỉ nêu tượng trưng Với lục độ vận hành Đều chẳng trụ vào sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp mà hành Chứ không phải chỉ có mình bố thí mà thôi Ấy chính là dạy bố thí chẳng trụ vào sắc, thanh, vân vân Cũng chẳng trụ vào bố thí để hành bố thí Chứ không phải là dạy có người chẳng hành bố thí Ấy là làm mà chẳng trụ Kẻ tà kiến chẳng biết ý xấu này Hệ nghe lời phá chấp bèn bỏ thực hành chẳng đáng buồn sao tượng bồ tát quy diệu trang nghiêm chẳng dễ đắp vẽ nên thường có lúc trong tương tự tướng nữ nhân ấy là vì phàm phu chẳng thể hình dung được sự vi diệu ông tưởng ngài là nữ thật đúng là lời lẽ của kẻ chẳng biết phật pháp tâm chúng ta và tâm bồ tát cùng một thể tánh chúng ta do mê trái nên nương theo tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp chịu các khổ não nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của bồ tát thì khởi tâm đồng niệm có bao giờ chẳng phải là bồ tát hiển thần thông nói diệu pháp đâu ngoài đầu thường ăn trộm ý nghĩa trong kinh phật rồi tự lập tông như lấy sữa rồi đổ nước vào hoặc lấy sữa rồi bỏ chất độc vào đã bỏ nước bỏ chất độc vào sao còn gọi là một tông phái Phật giáo cho được sao ông còn hỏi kẻ hồ đồ chẳng biết tà chánh ấy có phải là chánh kiến hay không người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý nhưng người chân thật niệm phật hãy niệm thêm quán âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm phật vì sao vậy phật độ chúng sanh vẫn cần quán âm phụ giúp thực hiện uổng chi chúng ta thượng cầu hạ hóa kim niệm quán âm há có lệ nào chẳng được lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý nên trở thành cái thấy hẹp hòi chỉ thấy một phía chẳng biết còn có một phía khác thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn quảng thế âm đại từ đại bi tâm thanh cứu khổ hãy nên ngoài lúc niệm phật ra niệm thiện quán âm nếu có thể chí thành khẩn thiết sẽ tự được nhờ ơn ngài che chở đối với chuyện luận dạy số mạng vừa trên phép bói bát từ hả nên dạy đón dùm cho người ta nếu có ai cầu khẩn dạy đón dùm Hãy nên đem nhân quả túc duyên để chỉ dạy Nếu kẻ ấy chẳng nghe Chỉ nên thoái thác Quyết chớ nên vì tình cảm Mà khiến cho người ta bị lầm lẫn cả đời Đệ tử Phật đã tự kiên giết Sao lại còn mua sanh vật đem tặng cho người khác Để kẻ ấy giết ư Nếu bị bậc tôn trưởng của chính mình thúc ép thì cũng nên tìm cách khuyên nhủ để họ đừng giết mà mua những thứ làm sẵn ngoài chợ sao lại nói là không tìm được cách nào phải biết rằng đào làm con phải nói sẵn về họa hại cho sát sanh khiến cho cha mẹ giảm trừ sát nghiệp dẫu cha mẹ chẳng nghĩ là đúng cũng nên khẩn cầu cha mẹ đừng đích thân giết ngõ hầu chẳng đến nỗi sát nghiệp của cha mẹ và chính mình bị kết chặt chẳng thể cởi gỡ được. Hãy nên thường đổi chức tam bảo, sám hối thay cho cha mẹ. Nếu thật sự chân thành thiết tha, sẽ chẳng khi nào không được cảm ứng. Buông tay nơi vách đá treo leo, chính là lời nói trong tôn môn. Hàm ý, ngay khi ấy, đích thân thấy được triệt để phàm đối với những lời lẽ trong tông môn hãy nhất loạt đừng quan tâm tới bởi ý nằm ngoài lời ông chẳng khám được đâu hơn nữa chính mình phải tham cứu thì mới ngộ được Chi thức chỉ dạy ông pháp tắc tham cứu Chứ không nói ý nghĩa của những lời ấy Bởi hệ nói thì người nghe sẽ chẳng thể khai ngộ được Đừng nói là chưa thể ngộ được chuyện ấy dẫu có ngộ cũng có thể liệu sanh tử vì cậy vào tự lực nếu chẳng biết cứ nói bừa tội sẽ cực lớn tội ấy gọi là bàn sằng bát nhã quả báo trong địa ngục bởi lẽ đã hoại loạn phật pháp khiến cho chúng sanh lầm lạc nghi ngờ hãy hết sức răng dè nghe tiếng sấm sợ hãi là do đời trước có nhân ác đời này ít vun bồi đức Nay hãy nên đem cái tâm sợ sấm mà chú ý Cẩn thận gắng sức tu trì hàng ngày Thì cả nhân ác ấy lại trở thành gốc thiền Tổn hại hay lợi ích do có người tự chuốc lấy Hòa phước không gì chặn do chính mình tự cầu Chỉ nhất tâm niệm Phật đừng làm các điều ác vẫn vâng làm các điều lành vãng sanh Tây Phương quyết định thành Phật sẽ lìa khỏi hết thảy sợ hãi. Nếu không, sợ cũng không đúng, mà chẳng sợ cũng không đúng. Những kẻ cùng hung cực ác nào biết sợ hãi gì, nhưng do bọn họ vẫn sợ, một hơi thở ra không hít vào được, chỉ có bọn họ tự biết. Vì vậy, hoặc Diêm Vương, hoặc Tiểu Quỷ, tức là Diêm Vương sống, tiểu quỷ sống thường hiện hữu trong cõi đời đều nhằm mục đích tạo ra những cảnh tượng đáng sợ khiến cho những kẻ chẳng sợ hết thảy mọi thứ sẽ biết kinh sợ biết có những điều mình chẳng thể làm được mà vẫn dốc hết sức gắng làm đấy chính là tâm hành đại từ đại bi của bồ tát biết có những điều chẳng nên làm mà cứ nhất loạt chẳng kiên dè sẽ trở thành chúng tự địa ngục Kẻ tà kiến thường đem những điều chẳng thể làm được để ngăn trở người khác Bảo là hệ có người vừa hít vào liền có vô số trùng nhỏ chui vào bụng Điều là sát sanh, điều là ăn thịt Làm sao ông có thể không sát sanh, không ăn thịt Điều này giống hệt như toàn thân vùi lấp trong hầm xí mà vẫn muốn lôi người khác vào trong ấy. Người ta không chịu nghe theo, bèn nói, mày chế tao hôi thối. Chữ trên thân mày thường có ruồi, mũi, rần, riệp, tuôn phân, vải tiểu, mà vẫn chưa phải là đã ở trong nhà xí, cứ gọi tao là hôi thối ư. Những thứ chi kiến ấy đều là tà kiến, điều sanh khởi nơi những kẻ thông minh chẳng đáng sợ ư niệm phật chẳng phân thánh phàm thánh chỉ tam thừa tức thanh văn duyên giác bồ tát phàm chỉ đục đạo tức là thiên nhân a tu la xuất sanh ngạ quỷ địa ngục những do cõi trời sung sướng nên kẻ chẳng thể niệm rất nhiều vì tam đồ khổ sở Nên kẻ chẳng thấy niệm càng nhiều Tụ la do sân hận Nên cũng chẳng thấy niệm Chỉ có loại người dễ niệm nhất Nhưng kẻ phú quý liền bị phú quý mê hoặc Kẻ thông minh bị thông minh gây lầm lẫn Kẻ ngu si bị ngu si làm mê mùi Chúng sanh động nhung nhúc mà có mấy ai niệm Phật Đã biết nghĩa này Hãy nên dũng mạnh tu trì Đừng để đến nỗi Muốn niệm mà chẳng thể niệm được Sẽ chẳng phụ rẫy cuộc sống Và dịp gặp gỡ này Lấy da châu bò tươi Để bịt trống Không phải vì đặc biệt làm trống Mà giết châu, bò Do trong cõi này Để hiệu chịu mọi người Đều phải dùng chuông trống Đây cũng là thuận theo thế tục Cần biết rằng Bò bị người ta giết Lấy da nó bịt trống Khi làm Phật sự đánh trống Thì con bò ấy sẽ được lợi ích lớn lao Chiếc trống bịch bằng da người ở Ngũ Đài Sơn Chính là do một ông Tăng Lạm dụng tiền tài của thường trụ Để tàu tài sản riêng Chết đi biến thành trâu để cày ruộng ấy Đến khi trâu chết báo mộng cho học trò Bảo lục Gia Châu bịch trống Gửi sang chùa Văn Thù Trên mặt trống viết tên và chuyện của ông ta Để khi chư Tăng làm Phật sự Bèn đánh trống ấy Ngõ hầu ông ta mau tiêu được nghiệp Nếu không Dẫu ruộng ấy đã biến thành biển xanh Nghiệp vẫn chẳng thế nào tiêu diệt được Chuyện này thấy trong Thạnh Lương Sơn trí Dùng to lụa để mê phan cũng suy luận tương tự Đức Phật cấm không cho dùng tơ Nhưng đời sau lại sử dụng Còn hay tội là do chí thành Hay phô trương sáo rỗng mà phân nặng nhẹ Như cổ nhân thiêu hình Phật thiêu kinh Cứ mỗi mũi kiệm đâm xuống là nhặt được xá lời độ biết thiêu hình Phật thiêu kinh có công lớn lao Lỗi dùng tơ lụa nhỏ nhoi theo hình Phật thiệu kinh Quyết chẳng phải là thiệu chính vải Người đời nay buồn lung không kiên dè Hệ khuyến họ kiên giết Bèn dùng hết đủ mọi chuyện để ngăn trở Lời họ nói tuy có lý Nhưng thật ra tâm họ muốn có người mặc tình sát sanh Chẳng cần phải kiên dè buồn thay Thấy người khác sát sanh Hệ cứu được thì cứu Nếu không hãy phát tâm niệm đại từ đại bi, cầu mong cho kẻ sát sanh và con vật bị giết đều tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Con vật bị giết liền nhờ đó được vàng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Há nên chặn nương theo ý Phật, lầm lạc sanh phiền não, giận mình, giận người, suốt đêm không ngủ. Chẳng thấy tiên sinh châu an sĩ, Hệ thấy hết thầy miếu thờ thần Và hết thầy súc sanh đều khuyên Pháp Bồ Đề Tâm Dạy cầu sảnh Tây Phương ư Đây là tuân theo ngôn giáo của Đức Phật Chứ không phải là tự lập Dẫu họ chẳng lãnh hội Bi tâm của ta đã tha thiết chân thành khẩn thiết rồi Đây quả thật là tông trì lớn lao Để giúp thành tịnh nghiệp đấy Người niệm Phật bị trúng gió, cảm màu, vân vân Chẳng ngại gì tìm thầy thuốc chữa trị Bị bệnh do oán nghiệp thì chỉ nên chí thành niệm Phật và niệm đại sĩ Nếu mười phần chí thành, không nghiệp nào chẳng tiêu Không bệnh nào chẳng lành Quỷ khuấy rối vốn là tà Nếu chí tâm niệm Phật do Phật cảm Nên thần sẽ đuổi những loài quỷ quỷ phá ấy lánh xa Trong phẩm phổ môn có nói Người niệm Bồ Tát dẫu thế giới đầy ấp ác quỷ Chúng vẫn chẳng dám dùng mắt ác để nhìn ngó Huống là gia hại Ông có thấy hay chăng? Duy tâm tịnh độ tự tánh di đà Đương xứ tức thì không vạn không sanh Lý ấy rất sâu Chẳng phải là Pháp thân đại sĩ Sẽ chẳng thể lãnh hồi khế chứng được nhưng pháp thân đại sĩ vẫn chẳng bỏ sự tu điều này thường được diễn tả như sau dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu phật cầu sanh tây phương lời ấy chỉ luận theo lý thể còn lời này chính là lý sự viễn dung cho nên là đạo để thường thánh hợp phàm cùng tu cả đời chuyển tinh nhất trí thì lâm chung được Phật tiếp dẫn trong khoảng khầy ngón tay liền vàng xanh. Chí giả đại sư nói, khi lâm chung, tâm ở trong định, tức là lúc được sanh về tịnh đồ, chính bởi lệ ấy. Nhưng Phật, Bồ Tát, Thiên Địa, Quỷ Thần muốn cho người đời đều biết chuyện này, nên thường có chuyện người chết đi sống lại, thấy kẻ làm ác phải chịu tội. Người làm lành sanh vào nơi phú quý trong nhân gian Hoặc sanh đến trời Người niệm Phật sanh về Tây Phương vân vân Đấy chính là Pháp quyền biến Nhằm mong sao người đời biết thật sự có chuyện niệm Phật vàng sanh Chứ không phải người niệm Phật mỗi mỗi đều phải đến chốn âm phủ Được vua Diêm La xét rõ rồi mới đưa đi vàng sanh Ông chỉ biết chánh lý của niệm Phật Chẳng biết phương tiện quyền xảo Dạy người của trời đất Đọc kỹ lời tựa cho cuốn Hộ pháp luật của quan Sẽ biết tâm đại từ bi Của trời đất dạy người Ông nói Điều đáng quý của chịu mạnh Là chịu mạnh có thể nhúng mình Lời nói ấy không thích đáng Vì sao? Niệm Phật là tự tu đức mình Đức đáng được vàng xanh sẽ được vàng xanh Chứ không phải kẻ thiếu đức Chỉ cậy vào sức thiên đế, diêm vương, vân vân Sai đưa đi mà vàng xanh Nếu thiếu đức dẫu có đưa đi Cũng không thể vàng xanh được Chính thiên đế, diêm vương, vân vân Còn chưa thể tự vạn xanh được Huống là giúp cho người khác ư Họ phán lệnh vàng xanh giống như bộ lại theo lệnh vua mà điều đồng quan viên chứ không phải do sức mình nghĩ đến chức quan của chính họ họ còn chưa thể tự quyết định được huống là chức quan của người khác ư nếu bảo đấy là giả tịnh đồ tức là ăn nói chẳng ra hệ thống gì do ông chưa biết quyền pháp chỉ dựa theo thường lý nên mới ghi là bị truyền để gửi gắm nỗi niềm thật ra đấy chính là thiên địa quý thần quyền xảo lập bày chẳng phải do kẻ ghi chép bị truyền để gửi gắm nỗi niềm bởi lẽ do người biết chánh nghĩa tịnh độ ít ỏi nên thiên địa quý thần phật bồ tát muốn khiến cho người ta niệm phật nên hệ có kẻ vào cõi âm liền đặc biệt hiện ra chuyện này nhằm củng cố lòng tin tưởng. Lá thư số 377 Thư trả lời cư sĩ chắc Chí Lập Thư thứ tư Nhận được thư đầy đủ Những chuyện ông hỏi kèm theo thư cho thấy Quả thật là quý địa Đã dần dần được gọi ân Phật Do người ở quý địa chồng tắt đệ bán nếu có thể dùng lòng chí thành Trì chú đại bi vào nước sạch 108 lần Rồi dùng nước ấy để tưới lên cây tắc Vừa đi vừa niệm chú vừa tưới Dầu tắc có sâu Quyết cũng chẳng đến nỗi quá đáng Nếu cực kỳ cung kính chí thành Sâu sẽ không sanh nữa Nếu chẳng biết trì chú đại bi Thì niệm chú chuẩn đề Hoặc chú vàng sanh hoặc tẩm kinh đều được Nếu hoàn toàn chẳng biết Chỉ trí thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Một vạn tiếng Trước hết cúng sẵn một chén nước sạch Niệm xong Bèn đem tới cây để rưới Lúc đem đi tưới Thì vừa đi vừa niệm Đến chỗ trồng cây Thì vừa đi vừa niệm vừa tưới Nếu chịu hàng ngày thường niệm hoặc niềm chủng quanh vườn cây cây ấy nhất định xum xê đẫm cháy người trong thế gian chẳng biết đầu chỉ biết lời nếu có thể y theo điều này tắt chặn sanh sáu bò sai quả thì ai nấy đều chịu niềm nếu có sâu khó thể chặn bắt phải làm sao cho sâu đường sanh sẵn thì mới là cách giải quyết căn bản chữ số bộ đã sanh sôi mà chẳng bắt chắc chắn sẽ không thể làm được Phàm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dễ theo Nếu trái lòng người họ sẽ không theo Ông hãy làm theo cách này trước Nếu thật sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng Cả làng sẽ đều cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật Đối với chuyện tuyên giảng thì rất tốt Nhưng cần phải có người sẵn có công phu Nếu sự việc bận biểu cùng cực Rảnh rang đâu mà tuyên giảng Muốn giáo hóa khuyên dạy một làng Thì trước hết hãy nên khởi đầu từ chuyện này Đấy gọi là Pháp chẳng khởi lên một mình ắt phải có nhân duyên Thì mới có thể phát khởi được Phàm là người tu hành ắt phải có tâm địa tốt Tâm địa tốt lại còn cung kính Chí thành chọn chẳng có khi nào khôn linh Tâm địa bất hảo lại chẳng cung kính Đã không có cảm thì làm sao ứng được Sự lý này là lẽ tất nhiên Xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm Nếu thường niệm không cần phải niệm tròn Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Chí niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được rồi Phàm bị bệnh do oán nghiệp Thuốc chẳng trị lành được Và phạm phải quý thần Phạm hồ ly Niềm quán âm sẽ có thể giải trừ Tiêu diệt Xua tan quỷ thần hồ ly Phàm gặp những nguy hiểm như Nước, lửa, ác thú, ác nhân Vân vân nếu chí thành niệm Sẽ có chuyển biến Hoặc giảm trừ lớn lao Nếu kẻ nào tâm không chí thành Và có tâm nghi Hoặc không tin Cũng như tâm ôm ác niệm Muốn thành tựu chuyện ác Sẽ không có hiệu nghiệm Nếu ông có thể chân thật làm như thế Giáo hóa hướng dẫn như thế Thì làng ông sẽ có thể trở thành ngôi làng Phật giáo nhà nhà quán thế âm người người di đà phật thiền chi thức xuất thế chính là do thiện nghiệp của hết thầy chúng sanh cảm thành mọi người đều tạo nghiệp ác nên thiền chi thức chẳng còn thấy nhiều vào đề tổng trong pháp hội của viên thông bổn thiền sư có hai trăm môn nhân đại triệt đại ngộ những hạng khác thì một trăm mấy chục người hoặc mấy chục người động lắm Nay thì tìm một hai người đại triệt đại ngộ còn không ra như quan đâu đáng kể vào số ấy Coi quan là chi thức là vì trong pháp môn không có người vậy Đại sĩ tuy ôm lòng tầm thanh cứu khổ Nhưng chúng sanh chẳng sanh lòng tin tưởng Sẽ chẳng thể cảm ứng đào giao Vĩ như mặt trời rạng rỡ giữa hư không Nếu ở dưới chầu ấp sẽ chẳng được chiếu đến Tâm cầu đại sĩ Tức là đã đủ lòng ngưỡng vòng Lực chầu lên Há chẳng được chiếu soi Quỷ thần có tà có chánh Tà quỷ thần là loài yêu ma Thật sự mong được con người kính nể Chánh quỷ thần là thiện thần bảo vệ đất nước Che chở nhân dân nếu cầu đại sĩ Cố nhiên chẳng cần phải cầu quý thần Như đã được lòng vua Thì dân tự thuận theo Hơn nữa Quý thần may ra cứu được tai nạn nhỏ Chứ không thể cứu được định nghiệp Còn đại sĩ Thì nghiệp lớn nhỏ Định hay bất định đều cứu được hết Chỉ do người ấy có lòng thành hay không mà thôi Ông đã đọc hai bài Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ít Luận Tức là bàn về dốc cạn lòng thành mới được lợi ích thật sự Và trì kinh lợi ích tùy tâm luận Tức là luận về trì kinh được lợi ích tùy theo tâm Hãy chưa? Phật chẳng cứu người, người tự cứu Lời nói ấy của ông phát xuất từ tâm nghi Nếu ông thật sự ngộ được lý này Thì niệm đại sĩ, niệm Phật dẫu đại sĩ và Phật toàn ngăn trở cũng không thể được. Tuy là chúng sanh tự độ, nhưng chẳng nhờ vào đại sĩ và Phật làm tăng tự duyên sẽ chẳng thấy được. Biết lý này, dẫu cho Pháp Sư Đế Nhàn bệnh chẳng lành, cũng chẳng nghi đại sĩ có chỗ chẳng thấu đến. Mà Ngài Đế Nhàn đã giảng kinh trong tháng 7 năm nay, ông chưa nghe hay sao? Đại trượng phu sống trong thế gian Hễ luận nói đều dựa theo lý mà trình bày thắng thần. Sách ngoài đạo bán Phật quá nhiều Làm sao hủy hết được Cần phải hiểu rõ đúng sai Cũng trở nên học theo kẻ ngu trong chúng làng quê Chỉ mong được người khác gọi là ngu cẩn Tức là chân thành chất phát Nếu gặp tình thế bất tiện Thì chỉ nên lặng thinh chọn chớ nên đúng cũng tốt mà không đúng cũng hay nếu là đúng mà nói là tốt thì có công đức nếu không đúng mà cũng bảo là tốt sẽ mắc tội lỗi một lời lầm người chắc nhiều đời sẽ chẳng thể tiêu được nghiệp báo hả nên lầm lạc học thối mong được người khác ưa thích ư đối với những sách chọn chẳng có lợi ích gì thì tốt hơn nên đốt đi. Nếu lâm vào tình thế chẳng thể làm như vậy được thì cũng nên làm cho những người cùng hàng đều biết điều tệ của sách ấy như vậy là được rồi. Dùng rượu đại khách cũng nên giảm bớt Vì sao vậy? Do rượu là thứ dẫn dắt tội lỗi Và mọi chuyện chẳng như Pháp đều do rượu giúp cho phát khởi Và mọi chuyện có lợi ích đều bị rượu phá hoại Vua vụ ghét chỉ tủ Trong đạo nho đã dạy như thế Huống chi tự mình muốn vãn hồi phong tục suy đồi Lấy thân làm gương ư Xin hãy ở trong vòng bè bằng Học trò, xóm giềng, người quen biết Đều ra rạ khuyên nhủ về nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi và tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu có một hai kẻ tin tưởng sẽ như lửa mới nhóm, như mạch suối vừa mới trào. Trong tương lai, ác sẽ mạnh mẽ dập tắt được thổi xấu, mở mang rộng rãi phong thái tốt đẹp. Huống chi, nếu chính mình thật sự xuất phát từ lòng chân thành, quyết chẳng phải chỉ có một hai người nghe theo mà thôi. Những điều ông nói khá có lý Nhưng phải tận tụy thực hiện Thì người ta mới thuận theo Nếu không chỉ là bày vẽ ngoài mặt Sẽ giống như kép hát diễn tuồng Khổ sướng, buồn vui Đều chẳng phải từ trong lòng phát ra Người ta phần nhiều cũng nghĩ Mình đang giả vờ Nên chẳng thể có sự cảm xúc trong lòng được Hiện thời chiến tranh liên miên Hãy đến chuyển tâm dốc trí niệm Phật và niệm quán âm Cũng như khuyên người nhà và hết thảy những người hữu duyên điều niệm Niệm Phật nên niệm sáu chữ Niệm bốn chữ cũng được Như lúc đầu thì niệm sáu chữ Niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng Bèn niệm bốn chữ Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô Sẽ thành ngạo màng, coi thường Trong kinh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 Đóng cửa chẳng tiếp ai Xót nghị thân này sắp chết Chuyên tâm tu tịnh nghiệp Thèn thay đạo nghiệp chưa thành